Hello các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh Nhất Xin Chào Và hôm nay mình sẽ cố gắng cải tạo lại cái bể này mà mình không làm cái layout này nữa ở đây mình vẽ những cái đường này các bạn <laughs> cũng bắt trước người ta cũng học hỏi trao đổi trao dồi kiến thức thì cuối cùng mình cũng làm thành công mình vẽ được cái bốn cái đường chia làm bao 1 2 3 tổng cộng 9 ô à, bây giờ là nó đã hư thối hết rồi thì có một số cây nó còn sống thôi và sau một thời gian thì nó không còn dưỡng không còn dưỡng nữa dưỡng chất nữa không có nghĩa nghĩa là cái nào nó không còn cái dưỡng chất để mà nuôi cây đẹp nữa thì bây giờ mình sẽ cắt cắt những cây xung sách này mình làm theo ý của mình theo cái à, cái bố cục mới cái layout mới à, layout đá cuội à, mình học được uh, những anh em trên mạng bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem ha đây là đất mình đã trộn sẵn đó các bạn đất mình đã trộn sẵn thì các bạn trộn đất kết hợp với các bạn chảy nền là, là các bạn cho bạn bằng là đất ờ, còn đất gen xanh hoặc là còn chân sôi gì đó thì nó đỡ được một khúc rất là nhiều nếu các bạn không không cần nếu mà các bạn không không cần như vậy thì các bạn chỉ cần đổ ờ, cốt nền vũ ra qua vũ ra qua nha cốt nền vũ ra qua với lại là à, gen xanh thì nó cũng đủ đủ các bạn chơi trong vòng một năm đó một năm một có khi hơn tùy theo các bạn thôi thì nhưng mà mình chơi ở đây là mình mình mình test thẳng tại vì mình đã có làm một cái lưu rồi thấy không cần CO2 cây vẫn sống vẫn ok đi tim nó thiếu ánh sáng mặt trời thôi còn nếu mà để đất này mà ở trong ờ, điều kiện như là cái có CO2 đầy đủ ánh sáng mặt ánh sáng của đèn Ờ, quạt lọc đầy đủ bảo đảm cây của bạn nó sẽ phát triển đẹp hơn à. đây các bạn sau khi mình đã lau chùi sạch sẽ ha và đây là múc cát ra nè các bạn Ý, xin lỗi múc <laughs> phân ờ, phân nền ra phân nền ra mà nó còn có những cái cái xi beo cốt nền xi beo này đấy à, nền xi beo thì ờ, thì các bạn ờ, các bạn tách những cái cái cái ờ, cái rễ này ra đó thật nói chung là tách vừa phải thôi chứ không cần là không cần là các bạn phải phải ngồi xiên tách từng những cọng luôn đó nói chung như vậy thì khi mà xong rồi đúng không đấy xong rồi các bạn nó tách ra tách ra như vậy thôi cố gắng nha tách ra ờ kệ bao nhiêu vậy đó nó dính bao nhiêu kệ đó bỏ đi rồi cái này là à, lần đầu tiên luôn đó <laughs> lần đầu tiên mình lật lần thứ à, không phải đầu tiên đâu mà lần thứ ba thứ tư gì rồi à, lật bể làm lại rồi nhưng mà cái lật cái nhưng ờ, lật bể làm lại rồi đó chứ không phải là một đơn giản là, là mà lần đầu tiên đâu cho nên mình làm rất là mau khoảng chừng à, nửa tiếng thôi là mình đã giải quyết xong rồi đó. giờ tiếp tục là vô uh, vô đất rồi ok các bạn đó, mình lấy đất nè này đất ha mình làm một cái ờ, cái ờ, giống như là cái này là nếu mà ra ngoài thị trường mua thì có mấy chục ngàn nữa các bạn khoảng trăm ngàn à 100 ngàn tiền cốt ngũ nền cốt ao qua đó vũ cốt nền vũ ao qua còn cái này mình tự làm tự trộn cho nên nó hơi cực ha cho nên hơi cực chút xíu nhưng mà các bạn có thể thấy được đất nó sẽ cao lên đó nó độn nền được một chút đó. rồi các bạn cho thêm đất nền à, danh xanh cũ của bạn đó danh xanh nó thể với đất này rằng đất này thì các bạn có thể sử dụng được 2 năm có khi 3 năm luôn các bạn mới bỏ chứ có, chưa có bỏ liền đâu thiệt hả các bạn chơi những cái danh à, xanh đi danh xanh hoặc là còn chân soi các bạn hai ba năm các bạn chưa bỏ đi thêm như vậy ha rồi bây giờ mình sẽ đổ à, đổ đất này đó vào đây ok rồi sau khi xong thì các bạn nên à, mình thấy nó còn dơ quá thì bây giờ nó còn dư dư lâu lâu là mấy à, nếu đính ra là khoảng chừng 4 ba bốn ký, tính dạ, ra mà không có bốn ký thì mình để dành nó đi không có bỏ đâu <coughs> thì khi mình làm xong á thì các bạn có thể thấy rằng như vậy thôi đó nha nó nó là 6 cm rồi đây đó chị thầy mình chảy nền là 6 cm luôn các bạn 6 cm hoặc 7 cm luôn hồi trước cãi có 5 cm thì nó khoảng 5 ờ, cm thì nó khoảng tầm có một năm mà bây giờ mình quất cho 6 cm <laughs> thử coi còn được nhiêu rồi sau khi xong thì các bạn có thể thấy rằng khi mình mình vẽ cái đường này á à, rất là quan trọng đấy các bạn đó mình có thể xác định được hai điểm đối xứng ha đó. đó xác định được hai điểm đối xứng ok nhé các bạn cao và thấp ừ, cũng được nói chung là làm cái này thì nó mau hơn cái ý tưởng này ở trên ờ, trên mạng mình ờ, học theo mình làm chứ không phải là một của riêng mình rồi à, khi mà mình để lên phải còn những hòn đá nữa chứ những cái đá nhỏ nhỏ nó chứ không phải là như vậy là ok đâu các bạn đó. rồi bắt đầu mình trồng cây mình trồng cây phía sau đó đó mình trồng cây toàn bộ phía sau đấy các bạn thấy không đó phía sau và phía trước thì tùy các bạn muốn trồng bao nhiêu thì trồng các bạn phải vẽ trước rồi, rồi các bạn lên mạng các bạn học hỏi thêm à, rồi bắt đầu mình vô nước vô nước để à, mình vô nước xong mình hút nước ra để nó nó mắc đi những cái nước nào dơ bẩn đó mình mắc đi là bắt đầu mình trồng cây vô ha. bắt đầu mình chạy lọc chứ khoảng chứ các bạn chưa khoan hãy chạy lọc liền nếu các bạn chạy lọc liền để bảo đảm với các bạn là nó sẽ đục nó sẽ đục nó không nó không được đẹp đâu thẳng các bạn nó không được trong nó không được trong thì ngày khi mà mình để qua đêm để qua đêm ngày mai ngày mai bắt đầu mình hút nước ra đó đó ngày mai hút nước ra mình vô nước lại đó là mình chạy lọc thêm lần nữa chạy lọc thêm 24 trên 24 đi 24 tiếng để coi nó trong hay không rồi mình cho vi sinh vô để xem nó trong hay không nếu nó trong thì bắt đầu trồng hút nước ra trồng cây đó đó là hệ vi sinh nó đã ok rồi đó, ha rồi trong cái video trong cái video thì các bạn sẽ không thấy được nước nó trong ý lộn xin lỗi nước nó đục nhưng mà mắt thường ở ngoài của mình nó sẽ thấy được nước đục thì các bạn có thể thấy là nó đục ha Rồi như vậy thì mình chỉ cần thêm vi sinh thôi và khi mà mình tôi ở đây có một cái gián đoạn cho các bạn tại vì mình không muốn cho các bạn xem cái quá trình như vậy nó sẽ tốn thời gian các bạn thêm thì thì cái video thì nó cũng có cái giới hạn của nó hả thì, à, khi mà mình làm thì mình cũng hút hút nước ra vừa bơm nước vô vừa hút nước ra thì cái hồ này nó khoảng hai xô nước ở thùng B nó khoảng chừng 25 lít nước thì mình rút ra hai lần là 50 lít nước thì khi mà như vậy á thì nó sẽ với lại là cái lọc này nè hiện nay nó có đã có vi sinh rồi à, nó đã có vi sinh mình đã tái tạo cho nó rồi luôn rồi nó không còn cái gì cả thì khi cái vậy mà bạn các bạn chỉ cần chăm cho nó thêm một nắp vi sinh nữa thôi hoặc một nắp rưỡi thôi đó các bạn thấy không có hiện tượng xì nền nha đó hồi nãy nước nó nắt đục đục là tại vì nó còn cái cốt nền Jibel nè cái cốt nền Jibel nó còn nhưng mà mình mình đã hút ra rồi mình đã xử lý rồi luôn đó thì không còn nữa không còn nữa thì cứ còn cái cái cái cái bụi của cái cái đá này nè bụi của đá nè mình có rửa rồi luôn nhưng mà mình đưa vô thì nó vẫn bụi nha rồi sau khi đó các bạn đấy, các bạn thấy được rằng cái điểm cao và cái điểm thấp điểm thấp của mình thì nó trùng ngay chân chỗ này mà điểm cao thì nó nằm như đây thì vì miễn sao nó nằm trong cái củ cung củ cung có nghĩa là chín ô này thôi đó, các bạn ship làm sao thì các bạn tùy các bạn các bạn đó các bạn lên hà mạng học và tôi nói những cái lời nói của tôi không phải là tự tôi biên soạn ra mà là các bạn chỉ tôi thì tôi học được bao nhiêu tôi hiểu được bao nhiêu thì tôi diễn đạt lại cho các bạn được bấy nhiêu thôi chứ ngoài tầm của tôi thì tôi không biết nữa nha đó thì các bạn ship làm sao thì cái nghệ thuật này thì 5 năm viên 5 viên đá thì nó sẽ lẻ và những cái viên đá nhỏ tổng cộng là 11 viên nó không được tròn không được tròn đấy 5 hộp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 đặt đầy đủ không được không được không được chọn quặng 12 12 là nó cũng dở 11 cục là đủ ha thì khi mà ngày mai các bạn ngày, ngày mai ngày mai nếu mà nước đã trong rồi á nước nó đã trong rồi thì thì dạo ngu dại gì không không nếu mà cái gì vậy á thì mình chỉ việc hút nước ra hút nước ra khoảng chừng bao nhiêu là chừa lại khoảng chừng bao nhiêu đó mình trồng cây vô mình cắt cắm mình trồng cây vô thì à, nào là xếp nào là cái gì đó thì à, <laughs> rotanala cái gì đó thì ngày mai các bạn sẽ hiểu mình cắt cái những cái cây ở bên kia qua mình đã được ôm ở bên những cái hồ kia rồi mình đã ôm có nghĩa là không mình không cắt tỉa nữa nữa để cho nó mọc thoải mái để cho nó khi mà như vậy mình cần thì mình cắt qua thôi à, lần này đó là không biết mình bao nhiêu lật hồ bao nhiêu các bạn <laughs> cho nên là kinh nghiệm rất là mau mình làm rất là mau nhưng chỉ có quay video diễn giải các bạn nữa lâu thôi chứ thật chất là làm rất là mau đó giờ bây giờ là cho vô mình vệ sinh ngày mai và các bạn đợi cho mình ngày mai nha xem thêm sau một đêm mình à, lọc nước và chăm vi sinh thì các bạn có thể thấy rằng nước bắt đầu nó trồng nhưng mà hôm nay thì có thông báo là cúp nước gì đó thì thôi bây giờ mình làm sớm mình hút nước ra à, khoảng chừa lại khoảng chừng à, cách bao nhiêu thôi ở đầu mình cắt cây mình trồng vô thì à, cắm vào các cây mình cắm vào thì tới trưa thì mình vô nước đã xong và mình chăm thêm vi sinh để ngày mai đó chăm vi sinh rồi à, gắn CO2 gắn đèn để xích úp cho nó chạy à, một ngày 6 tiếng thôi thì trong vòng từ đây tới à, vài tháng nè vài tuần này nó sẽ đẹp như là mơ liền ha rồi cái phần vô cây của mình coi như đã xong bị mất cũng khoảng à, tiếng mấy hai tiếng để hoàn thành cái vụ trồng cây bây giờ mình sẽ vô nước rồi mình quay tổng thể cho các bạn xem We'll be driving down the state, yeah Looking around for the next crowd, yeah Going our own way Trying to find a new route, yeah die without a choice, yeah Hair blown round to the window singing stupid noise with oh, you I just wanna get to know ya I wanna go far to the coast, yeah I wanna drive fast to the ocean I wanna know all of you Growing old like a ghost, yeah I wanna have kids on my own, yeah Live a life till it's over We're too, we too It's sleeping too long rồi sau một ngày làm việc thì ờ, nước bắt đầu không thấy các bạn thấy trong không à, và CO2 mình đã thay cái ờ, cái CO2 ờ, mới rồi nước mới là 15 giọt và và cái lượng giọt mà CO2 của bình CO2 thải ra đó thì mình chỉnh khoảng chừng 3 giây một giọt ok nha và trong thêm một nắp vi sinh đó quạt thì hôm nay mình để 24 trên 24 à, quạt thì hôm nay không đẩy 24 trên 4 nhưng mà quạt mình để suốt suốt thì nó bốc nước nó bốc hơi rất là nhanh đó và mình chỉnh thời gian của cái timer của cái đồng hồ để mà chỉnh thời gian bật bật bật mở đèn á thì mình cho ban đầu thì mình cho 6 6 tiếng à. rồi khi là ổn hết rồi không còn gì để không còn gì để nói nữa diễn tả nữa thì chỉ chờ cho cái thời gian nó bung lụa để các bạn à, mình cập nhật và theo từng ngày từng ngày từng ngày khoảng 15 ngày thì các bạn sẽ biết được à, nó sẽ phát triển cỡ nào ha tại vì à, cái cái cái đất cái đất cúc này này mình đã thử mình đã test rồi thì 15 ngày nếu không có CO à, nếu mà không có cái CO2 cái đèn á thì nó phát triển ok luôn được nhưng mà có đèn có giữ nó còn căng nữa gì mong thì mình chờ mong chờ rằng à, các bạn sẽ theo dõi mình trong những cái video kế tiếp Yeah, I'm feeling a little crazy Sat at home being lazy Wanna travel till I'm 80 Flying with you uh. Wanna take on the world and do something Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you fake like you want it Wanna find you drop top without a choice, yeah Hair blow round to the window singing stupid noise with you I just wanna get to know ya I wanna go far to the coast, yeah I wanna dive first to the ocean I wanna know all of you Growing up like a ghost, yeah I wanna have kids on my own, yeah And live a life till it's over Ngày thứ năm nghe quý vị Cây phát triển nào gì Rồi uh, à, Rotala Rồi uh, mấy cây này Đó à, xuống xếp đứng sững luôn quý vị gì hôm nó ngã giờ đứng ha mấy cây này đứng là à, ok quý vị à, chơi cái đèn bự nè quạt 12 cm nhưng mà cái độ ồn của nó thì rất là nhỏ quý vị thứ năm rồi ngày mai sáu chủ nhật nó là đủ một tuần lãi nha các bạn mình quay quay từ từ cho các bạn xem nha một tuần các quý vị đúng một tuần luôn nha quý vị và đúng một tuần thì mình thay nước luôn đó. các bạn thấy không đúng một tuần này cây phát triển ok It's sleeping too long